dòng sông cao nguyên chảy xiết ban ngát rừng thiêng cho các con tiên lên hoa núi mẹ mẹ âu cơ ngày xưa cho con muôn sắc thần hiến nhớ mãi công ơn mẹ đã cho con nghĩa tình mẹ con mẹ là của muôn con mẹ là hồn sống nuôi mẹ là của muôn loài mẹ của dân tộc ta ôi thương thiên trời các con luôn ghi nhớ hãy giữ lấy rừng xanh mọi con yêu về đây chung xây cuộc sống đất nước ngàn ngàn năm mẹ giữ cho con đẹp đời mênh mông trời mây tiếng em ca cho mình gặp nhau ngày xưa cho con nguồn sống mãi mãi đàn con dừa lấy nước non lịch sử hào hùng bao nhiêu niềm yêu con xin dâng hiến nhớ mãi công ơn mẹ đã cho con nghĩa tình mẹ con mẹ là của muôn con là hồn sông núi mẹ là của muôn loài mẹ của dân tộc ta ôi rừng thiên sông núi ôi mẹ của đất trời các con luôn ghi nhớ hãy giữ lấy rừng xanh tiếng em ca cho mình gặp nhau chim hót vang dài